Xin chào tất cả anh em thì Ngày hôm nay thì à, mình sẽ làm một à, video với cái nội dung rất cần thiết đối với những anh em nào nuôi chim bồ câu thì à, với cái cách làm của mình thì anh em xem trên kênh của mình nông dân làm giàu thì các anh em cũng biết được rằng là cái trạng của mình cũng như cách làm của mình nó hiệu quả như nào thì mình cũng rất là hy vọng là những cái kỹ thuật của mình sẽ được truyền tải đến anh em tất cả những người nuôi bồ câu làm sao cho thật hiệu quả thì ngày hôm nay thì mình sẽ làm về nội dung à, cách à, phòng bệnh cho những con chim bồ câu thì à, cơ bản như là cái giống chim bồ câu tin ăn hái siêu tin này thì nó không bị bệnh nha nhé nhưng mà nhiều khi anh em mà uh, nuôi ở những cái à, môi trường nó tiềm ẩn những cái dịch bệnh nhé thì nó sẽ khiến những, những con chim bồ câu của mình thì nó bị bệnh thì uh, mình sẽ nói thêm về những cái loại bệnh dễ gặp ở những à, con chim bồ câu nhưng mà cực kỳ là dễ chữa nếu như là anh em biết cách mà chữa anh em nhé ở đây là mình đã chuẩn bị một số những cái uh, vật dụng như này để cái gì mình sẽ làm cho anh em làm cho anh em xem luôn cái uh, thứ nhất đó là chim bồ câu nó nó hay bị nổi động đối với anh em mà nuôi chim bồ câu á, thì cái à, hoặc là nuôi gà động là cái mà anh em à, thường gặp phải thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em luôn đó là con chim bồ câu tại sao nó lại bị bệnh bệnh động bệnh động nó xuất phát khi con chim bồ câu nó bị uh, mũi cắn anh em nhé hoặc là thời tiết nó quá nóng thì nó sẽ nổi động lên trên uh, ở chặn của mình hiện tại thì không có con chim bồ câu nào đang bị nổi động anh em ạ hiện tại thì không có anh em mình đi à, nãy giờ mình đi một vòng thì không có tại vì à, ở trại của mình thì rất là thông thoáng rất là thông thoáng anh em ạ ở khu vực tây nguyên này nuôi chim bồ câu rất là ok luôn đấy chim của nó rất là to nha mình chim rất là to luôn anh em nuôi bồ câu cực kỳ gọi là lý tưởng luôn môi trường lý tưởng để mình có thể nuôi con chim bồ câu đạt chất lượng cao thì à, bây giờ mình à, sẽ đi vào cái việc mà con chim bồ câu nó bị bệnh động thì cách để phòng bệnh cho nó người ta hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh anh em mình sẽ chọn cách nào mà ưu việt nhất để chống cho con chim bồ câu khỏi bị bệnh chứ nhiều khi nó bắt đầu bị nổi động rồi anh em bắt đầu đi chữa thì nó rất là cực chữa thì cũng dễ dàng thôi nhưng mà mình biết cách mình phòng trước thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều anh em thấy trên tay mình đây là một cái à, hộp nhang mũi không đây là hộp nhang mũi nha anh em thì à, đối với những cái môi trường mà mà có nhiều mũi ấy, khu vực mà thấp thì anh em à, buổi tối đến ấy, thì anh em lấy nhang mũi ra anh em nhang mũi thì mua cực kỳ dễ thôi anh em ra khóa anh em mua nhang mũi cực kỳ đơn giản đây nhang mũi anh em anh em để ở những cái góc cái góc uh, góc tường ấy góc tường nhang mũi anh em đốt lên anh em để ở góc tường thôi có thể là cái um, cái diện tích chuồng của anh em là 100 mét vuông đi thì anh em để cỡ khoảng uh, góc với một phên ở giữa thì uh, là ok rồi thì là sẽ không có mũi nữa mà ngoài việc mà ngăn chặn cho con mũi nó nó vào chuồng nhà mình nó cắn chim á, thì uh, anh em cần phải uh, đề phòng nó từ xa bằng cái cách là anh em phát quang phát quang cái khu vực chuồng trại của mình đi ở trại của mình đây là rất là thông thoáng anh em ạ mình đã xử lý hết những cái uh, cây cối cũng như là nước nôi nó tồn đọng ở những cái vùng trũng á nên là không có hiện tượng mũi có nhưng mà rất ít anh em ạ nói không có mũi thì lại không đúng nhưng mà nó có mũi và rất ít và nó không ảnh hưởng đến ờ, đến chim ở trại của mình anh em ạ thì ờ, anh em cũng ờ, lưu ý đặc biệt lưu ý là mũi nó là nó khi mà nó chích con chim bồ câu anh em thì nó sẽ à, đặc biệt là ở những cái bên mỏ bên mỏ và đầu thì nó sẽ nổi động lên anh em nên anh em lưu ý là con chim bồ câu nó nổi động là không phải là là do giống má gì đâu mà do cái môi trường yếu tố uh, ngoại cảnh nó tác động đến con chim bồ câu đó, đó là con mũi đó chủ thể của nó đặc biệt là với những con mà nổ trái rất nhiều đó, là nó sẽ tạo ra cái nguồn vi khuẩn đó là con chim bồ câu nó sẽ nổ trái lên còn cái thứ hai phòng bệnh cho con chim bồ câu thứ nhất là thứ hai đó là con uh, cái uh, thuốc sổ run cho con chim bồ câu cực kỳ quan trọng luôn cứ 6 tháng là anh em vui lòng chủ run cho đàn à, chim bồ câu của uh, của mình một lần cứ 6 tháng anh em nhé thì uh, thuốc thuốc uh, sử dụng cho sổ run cho chim bồ câu thì anh em ra chỗ thuốc thú y ấy thì anh em mua thì sẽ có cái loại thuốc này thôi cái loại thuốc này thì nếu mà anh em không có thì anh em cứ alo mình mình sẽ chỉ chỗ cho anh em mua nó cũng ờ, đơn giản thôi không có gì phức tạp cả tên loại thuốc thì ờ, khi mà sổ run cho con chim bồ câu thì ờ, có những cái cách sau đây thứ nhất là anh em pha vào cái nguồn nước pha vào nguồn nước ở trên cái cái bình to ở trên đấy thì tại vì ở trại mình là sử dụng hệ thống nước tự động hầu như bây giờ tất cả các trại đều sử dụng hệ thống nước tự động anh em nhé thì anh em có thể pha bên trên nhưng mà đối với lại trại của mình thì mình à, không có pha thuốc sổ run vào nguồn nước mà mình trộn lẫn vào thức ăn ở cái clip trước thì mình cũng đã làm cho anh em rồi có nghĩa là mình trộn vào à, thức ăn khi mà mình cho chim ăn thì cái thuốc sổ run này nó sẽ ngậm thẳng vào trong cái lượng thức ăn cho chim và chim nó chỉ ăn một lần ăn hết luôn và nó sẽ ngấm vào trong người và con chim à, con con run và con sán nó sẽ chết nhưng mà trong cái quá trình mà anh em trộn thuốc sổ run này với nguồn thức ăn thì anh em có thể đổ thêm một ít nước để cho cái à, cái thuốc này nó dính vào cái à, bắp và dính vào cám thì con chim bồ câu ăn nó nó mới hiệu quả nha anh em pha vào nguồn nước này à, theo mình đánh giá thì đôi khi không nên tại vì mình pha vào nó sẽ tồn đọng ở đây rất là lâu và con chim bồ câu thì tại vì mọi người biết là cái thuốc sửa zoom nó làm một cái lượng chất độc bởi vì nó chất độc thì vì nó tiêu diệt được gương sán mà như vậy nó tồn đọng ở trong cái hệ thống này lâu thì nó không tốt cho con chim bồ câu nha em ạ nên mình cứ pha thẳng vào cái nguồn thức ăn cho nó nhé thì nó rất là hiệu quả còn cái cuối cùng đặc biệt quan trọng luôn đặc biệt quan trọng và mình theo mình tính toán là quan trọng nhất đấy nha đặc biệt đối với những anh em nào mà ở khí hậu mà à, rất là khắc nghiệt mình dùng từ khắc nghiệt đây là rất là lạnh băng giá ở có những vùng có thời điểm anh em ạ thì chục năm thì nó xuất hiện băng giá một lần rất là lạnh trâu bò nó còn chết mà đúng đúng không anh em à, theo dõi trên à, báo chí anh em thấy là rất là nhiều nên là chính vậy khi mà xuất hiện cái hiện tượng thời tiết cực đoan như vậy thì anh em phải à, biết cách là phòng phòng bệnh cho đàn chim của mình đơn giản thôi nhé anh em chỉ cần chuẩn bị đây là tỏi tỏi ngâm tỏi ngâm anh em nhé thì anh em à, à, ngâm như thế này anh em đây nha đây là dung dịch tỏi này cho anh em xem luôn đây anh em cho nó uống nhé tỏi ngâm này anh em cho nó uống thì à, nó rất là hăng anh em ạ nó rất là hăng nhưng mà đối với cái cái này nó sẽ chữa được cái bệnh mà con chim nó khó khè ấy đặc biệt vào mùa đông anh em nhé đặc biệt vào mùa đông thì cái hiện tượng mà à, thời tiết băng giá thì nó sẽ à, khiến cho con chim mình bị khó khè chứ thường ngày là không bị anh em chứ thường ngày là không có bị nhá con chim nó bị khó khè nó khó chịu thứ nhất là nó bị lạnh nó bị lạnh cơ bản như là nó bị sổ mũi anh em em cứ nghĩ bình thường nó bị sổ mũi thôi thì anh em cho nó bún tỏi này anh em à, à, cái những cặp nào mà bị à, họ khe hoặc là anh em pha nó vào nước ấy, cho nó uống nhá thì nó sẽ trị được cái bệnh họ khe ở chim bồ câu thì qua cái đợt rét đậm rét hại thì chim bồ câu của các bạn rất là khỏe luôn thì đó là những cái cách uh, uh, phòng bệnh và chữa bệnh tốt nhất cho những cái cặp chim bồ câu nuôi theo mô hình công nghiệp tại vì uh, ở trại của mình thì mình uh, sử dụng những cái ngoài những cái thuốc sổ dung thì mình uh, dùng những cái bài thuốc uh, dân gian mình chuẩn bị sẵn để có những ờ, anh em nào mà hỏi thì mình sẽ có mình ờ, cho anh em ờ, xem luôn thì nó rất là thực tế tại vì quan điểm của mình là <laughs> hình ảnh là phải thực tế anh em ạ hình ảnh gì thì gì nhưng mà phải thực tế để cho anh em xem thì nó vẫn thú vị hơn rất là nhiều thì nhìn chung là để anh em mà nuôi chim bồ câu mà thành công mà ok ấy, thì anh em phải biết cách phòng bị cho con chim bồ câu của mình anh em phải hiểu là cái tập tính cũng như là những cái thời điểm mà chim bồ câu mình cần phải bảo vệ nó anh em nhé thì uh, thứ nhất cách phòng bệnh cho chim bồ câu này uh, tránh xa khỏi mũi anh em vệ sinh chuồng trại sạch sẽ cái thứ hai là sổ run cho chim bồ câu 6 tháng sổ một lần cái thứ ba là với những cái khu vực mà thời tiết cực đoan băng giá đấy lâu lâu một lần thôi thì anh em xem dự báo thời tiết ấy, thì anh em uh, sẽ cho nó tỏi để làm ấm cơ thể nó và nó sẽ bị không bị khó khè và sổ mũi thì uh, với cái nội dung của mình thì mình cũng tin chắc là rất nhiều anh em sẽ uh, sẽ cần sử dụng đến những cái cách làm của mình thì uh, mình cũng đã chỉ cho rất nhiều những cái uh, uh, anh em nuôi bồ câu rồi thì uh, mọi người cũng cảm thấy là rất là hài lòng với những cái uh, cái kinh nghiệm của mình thì mình cũng hy vọng là những anh em mà đang nuôi bồ câu hoặc là đang bắt đầu nuôi hoặc là đang có ý định nuôi thì sẽ biết được những cái này để mình phòng bệnh ở những cái khu vực thời tiết nó xấu thì mình mới bị thôi nha chứ còn à, ở chuồng trại của mình thì chim không bao giờ có vấn đề gì những cặp chim của câu ty tăng thái siêu thịt rất là khỏe và đẹp và đây là đang bỏ đẻ hết rồi anh em rất là to luôn anh em xem video của mình thì anh em cũng à, đủ hiểu là trại của mình là uy tín và chất lượng nhà rồi thì mình không cần phải nói thêm đâu à, thì mình cũng hy vọng là anh em xem video thì anh em à, tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé thì anh em à, có thể đăng ký kênh ủng hộ mình này hoặc là cho mình một like vào video rồi xin chào tạm biệt tất cả mọi người nhé